về hầu giang mến mang con sông nước dáng diệu hiền cô gái về thanh chờ nổi xôn xao trên sông ngã bay em chèo khe đi giọng hò mơn mang ngọt tiếng rau mơ hậu giang xanh tươi màu lúa mới ánh trăng vàng soi bóng đỏ đưa dĩ thủy chiều quê cánh cỏ lơi lá lúa triều quảng